Chào mừng ờ, quý và các bạn đến với kênh ờ, video của điện máy Cường Linh thì Hôm nay chúng tôi xin ờ, giới thiệu đến quý và các bạn Máy nghiền tinh bột nghệ này, sắn dây Hoặc là nghiền tinh bột cá khô Nghiền bột thuốc bắc Đấy, hay là hoặc là nghiền bột ngũ cốc như ngô, đậu, lạc Đấy, những thứ cần nghiền bột khô mịn ra Thì đã có máy này thì ờ, máy ờ, sử dụng ờ, điện gia đình 220V công suất 3 kW đây motor toàn phát 3 kW motor dây đồng 4 HP vòng tua nhanh 2960 vòng một phút cân nặng 20 kg là riêng người động cơ đấy động cơ toàn phát bảo hành cho quý các bạn một năm lỗi một một một năm còn bên này là cái đầu nguyên của nó đầu nguyên của bình quân đây bình quân sản xuất cái bộ phận này thì à, được làm bằng gang cứng này còn à, đây là bằng sắt Đấy, ở đây là cái à, buli truyền động của máy chỗ này là cái phễu để mình bỏ cái nguyên liệu vào đây đây cái phễu bỏ vào đây bỏ ngô đậu lạc hoặc là cá khô này hoặc là tinh bột nghệ sau khi ờ, mình phơi khô thì nó sẽ vọn cục lại và chúng ta sẽ bỏ vào đây để nghiền đây nó có cái ờ, chắn điều chỉnh lượng ra vào ở đây còn ở đây là cái phần ờ, bột ra này cái phần tinh bột nó ra ở đây cả các bột nó sẽ khi bị đập nhỏ nó sẽ lọt qua các khe này Đấy, nó sẽ bay ra phía ngoài này và chúng ta khi sử dụng thì chúng ta lấy thêm một cái tấm vải nữa một cái túi vải Ờ, may dài ra và chúng ta bịt ngang đây như con máy đập bột lớn đấy đó thì chúng ta bỏ ra đây luôn máy thì ờ, được ờ, nằm trên một bộ khung rất là chắc chắn như thế này đấy khung làm bằng thép V rất là lớn chắc chắn à, truyền động bằng dây cu loa đây dây cu loa đơn đây à, cái pulley lớn này và một cái pulley nhỏ ở đầu máy Đấy. Tổng thể của máy thì ờ, cả động cơ cả máy tầm khoảng 40 à, đến 45 cân xây 1 giờ từ khoảng 100 à, đến 120 à, tinh bột nghệ khô rất là nhanh Thank you. đây nhìn cái mặt bên của máy đây Đấy, rất là chắc chắn còn cái dây điện của máy này thì là dây điện là máy à, công suất lớn mà nên dây điện à, lớn như thế này thì à, quý vị và các bạn khi mua về lúc sử dụng thì chúng ta để ý thì sử dụng ổ cắm và dây điện nó cũng phải lớn để tránh bị quá tải dẫn đến om dây đấy máy công suất 3 kW đây, cái phễu vào của nó đây trong này là có cái ờ, bụng nghiền của nó trong này thì ờ, quý bạn có nhu cầu ờ, mua máy nghiền về để nghiền bột nghệ này bột sắn dây nghiền củ tam thất nghiền bột thuốc bắc thuốc nam hoặc là nghiền ngũ cốc như ngô khoai lạc đỗ Đấy thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh, địa chỉ ở 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để ở bên góc màn hình. Để các bạn có thể liên hệ để được tư vấn ừ, về sản phẩm. Cảm ơn ờ, quý vị các bạn đã theo dõi video. Bấm ờ, đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin ờ, cảm ơn quý vị và các bạn.